yêu ai để không chịu những nỗi buồn yêu ai để không được mắt ướt sông yêu ai để không chịu những tổn thương để mỗi khi mưa rơi trong lòng đừng cố liêu anh trao tình yêu vội vàng đến vậy rồi gánh xa tiếc thương vơi chun thân vọng rời nắp sau bờ môi cứ đong đếm nỗi buồn nghẹn ngào đêm tối vang anh sợ.